Hello, xin chào anh em. Vâng, thì à, hôm nay mình có những chiếc iPhone 12 full box ở đây anh em có thể nhìn thấy nhá. À, phải nói thật với anh em là lâu lắm không làm clip cho anh em bởi vì đợt vừa giờ bận quá. Vừa giờ mình khá đông khách mà cửa hàng thì dịch dã là anh em cũng không có nhiều người làm thế là mình không được ra để làm clip cho anh em được. Thì à, vì sao lần này mình làm clip bởi vì đợt này mình về rất là nhiều cái sản phẩm iPhone 12 này luôn. Full box mà giá nó rẻ lắm, giá của nó chỉ bằng máy cũ thôi nhá. Giá nó chỉ bằng máy cũ thôi. Đó, đây là điều đặc biệt thế là mình bán cũng tương đối nhiều rồi về đủ màu nhưng mà bán hết tất cả các màu rồi giờ chỉ còn đen và trắng thôi thì ngày hôm nay một bạn ở trong nghệ an bạn điện thoại bạn hỏi mình thế là mình thấy khá là thú vị mà chiều chiều hôm nay thứ bảy à, chủ nhật nó rảnh rảnh nên mình làm clip luôn đó thì đây là những chiếc iphone 12 mà mình cầm từ nhật bản về vâng thì mình cầm từ nhật bản về và giá nó là máy mới 100% cắm vào bao tun là số lần sạc là không và nó lại rẻ bằng máy cũ bởi vì một điều là khi mình qua hải quan mình khai báo mình đóng thuế các thứ mình còn vào ấy, thì mình phải kích hoạt mình nói thật với các bạn là vậy mình phải kích hoạt đó để mình khai báo thì nên nó đã bị kích hoạt rồi thì mình cầm những con này về tầm khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa rồi thôi đó kích hoạt mới chỉ được có vài ngày thôi đó thế nên là mình bán gì à? chỉ uh, bằng máy cũ thôi cụ thể nhá hôm bây giờ nó là tháng 3 của năm 2022 máy mới chính hãng Việt Nam bên mình cũng đang bán giá khoảng 17 triệu 7 đúng không là máy mới chính hãng Việt Nam chính hoạt nhá còn những chiếc máy này ý, thì mình bán chỉ có là 14 triệu 250 thôi đó anh nghe giật mình không 14 triệu 250 thôi có nghĩa là rẻ hơn so máy Việt Nam là 3 triệu rưỡi đó mà những cái máy này ấy, bây giờ cũng y hì xì như máy Việt Nam rồi ngày xưa anh em dùng máy Nhật thì nó không tắt âm cho ảnh bởi vì bên Nhật nó cấm chụp trộn nhưng bây giờ chúng ta về Việt Nam chúng ta lắp sim Việt Nam vào lên lên IS 15 nhưng mà chắc chắn là những chiếc máy đều IS 15 hết rồi bởi vì đời mới mà đó chúng ta lắp sim vào nó sẽ tự động chuyển sang Việt Nam và chúng ta sẽ tắt âm chụp ảnh đó là điều đặc biệt của chiếc máy này là chúng ta sẽ hoàn toàn là không bị vấn đề về âm chụp ảnh nữa nên là chẳng khác gì với Việt Nam nhưng mà một cái vấn đề này thì mình làm clip mình giới thiệu để mình bán hàng một phần thôi nhưng thực ra mình làm clip ấy để cho anh em cách nhận biết bởi vì nhiều anh em bây giờ đi mua hàng không biết chỉ cần biết iPhone 12 mới thôi và anh em phải bỏ ra số tiền rất là lớn ví dụ như là bây mình bán 12 chính hãng là 17 triệu rưỡi 17 triệu 7 nhưng mà giá niêm yết của hãng thì bây giờ ở thế động hay là các nơi khác lớn lớn đấy thì vẫn là theo giá niêm yết của hãng thì nó tầm khoảng 18 19 rồi đấy đó mà nếu anh em mua phải những chiếc máy này với giá 18 19 thì thiệt cho anh em quá đó chính vì vậy là hôm nay mình sẽ phải làm clip để anh em nhận biết thế nào iPhone mới chuẩn và thế nào để anh em mua được máy mà chuẩn nhất đúng không đó tức là mình phải làm hướng dẫn cho anh em cái clip như vậy thì uh, việc đầu tiên nhé thì tất nhiên rồi khi mua máy thì ta đều nhìn về hộp đúng không đó đây là những chiếc hộp của chiếc iPhone 12 mà Nhật Bản mình nhập về rất là tiếc rất, phải nói thật một điều rất là tiếc khi mà iPhone 12 máy chính hãng mình vừa bán hết xong thì khi bán hết là còn nhiều máy này quá anh em mình chưa nhập về kịp để làm clip cho anh em được ngày hôm nay thì mình hai con mình phải làm thế là mình có một con 11 để mình giới thiệu sơ qua về cái uh, anh em cũng giống giống như 12 thôi chỉ có điều khác một thôi cho anh em xem và một con 13 đó thì đây là một con 11 mình cũng ờ, là mới chính hãng luôn nha đó và đây là con 13 mới chính hãng này đã bóc cái, ờ, cái, cái túi bảo vệ bên mình ra bởi vì mình rất là cẩn thận bọc hàng hóa rất là cẩn thận luôn đó đó để anh em nhận biết nhé thì đầu tiên hiện tại mình chỉ còn đen và trắng thôi chúng ta sẽ nhìn vào hộp nó như này tất cả những cái hộp máy Nhật Bản về đa phần đã bị box siêu rồi mình box siêu và mình sẽ không đóng lại chứ thực ra đóng lại siêu rất là dễ thôi mình đã từng làm clip iPhone 13 anh em xem rồi đúng không đó còn siêu 12 xịn <coughs> thì nó như này này siêu của 12 xịn đấy thì nó sẽ giống hệt siêu của 11 có nghĩa là nó sẽ có một cái tem mũi tên ở dưới này cái tem này niêm phong này cái tem niêm phong này là của bên công ty mình nhé chứ không phải là tem của ấy đâu đó thì nó sẽ có một cái ờ, siêu mà đi lông dạng như này này đó dạng gấp như này và có mũi tên xanh này có nghĩa là nhấc lên để chúng ta mở siêu thì iPhone 12 cũng tương tự như vậy nhé nhưng những chiếc máy của Nhật Bản này về không có siêu và mình không đóng lại mình để nguyên như vậy thôi đó thì là chúng ta nhận biết được qua cái vấn đề là siêu như vậy thì trên siêu của 12 nó sẽ ghi là iPhone 12 như thế này, này đó còn Nhật Bản thì chữ J đây đấy và tem của Nhật Bản thì toàn chữ Nhật đây đó đều là cái điều chúng ta nhận biết hàng Nhật tí mình sẽ chỉ chi tiết hơn và bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua về hộp trước thì thứ nhất là iPhone 12 nó rất là nhiều màu đúng không thì ở đây mình có đen này và trắng này đúng không đen và trắng này nó còn có màu xanh này màu xanh ờ, ngọc này màu xanh uh, uh, dương này màu xanh uh, à màu xanh ngọc xanh dương màu tím này màu đỏ đấy, rất là nhiều màu đấy thì anh em phải, phải ở trên hộp nó in màu hết rồi thì iPhone 12 nó khác iPhone 11 và iPhone 13 cái là nó in mặt trước của máy chứ không in mặt sau nhé iPhone 12 là in mặt trước à, anh lưu ý là iPhone 12 12 Pro và 12 Pro Max đều in mặt trước của máy đó như 11 in mặt sau này chúng ta có thể nhìn thấy iPhone 1 là mặt sau hai camera xếp dọc và có bo tròn ở góc đúng không đó là iPhone 10 uh, 11 đây bo tròn ở cạnh này đó iPhone 1 iPhone 13 cũng in mặt sau đấy, ví dụ trước này máy màu hồng máy màu hồng chẳng đấy thì nó in mặt sau hai ba chiếc này là iPhone 13 và siêu iPhone 13 đấy khác rồi nhá siêu iPhone 13 là siêu giấy rồi đúng không đó và iPhone 12 thì nó in mặt trước thì màu nào nó sẽ là màu đấy ví dụ nhá là anh em này, mua một chiếc màu trắng thì đây này cái viền của nó sẽ là màu trắng là tí mình sẽ bóc chiếc máy này cho anh em nhìn bên trong như nào còn đây là chiếc màu đen thì cái viền là màu đen nhá còn ví dụ nhá ở đây mình có một số cái hình ảnh demo đây là hộp demo thôi phải không không phải hộp xịn nữa nhá hộp này để để làm demo ở trưng bày số thôi nhiều nhiều người người ta sẽ dùng hộp này người ta đóng lại máy cũ anh em không biết đâu đó thì ví dụ đây là màu xanh này đó thì bên cạnh màu xanh đó màu đỏ thì cạnh nó sẽ màu đỏ này đó em nhìn nhá em m hai còn ví dụ như màu xanh ngọc thì cạnh sẽ màu xanh ngọc còn màu tím thì cạnh sẽ là màu tím đó à, mình một hộp một tí mình hết rồi đó cái này nó rất tiếc không cho anh xem được nhưng là có những cái màu như thế thì khi anh em đi mua máy thì anh em cần nhận biết đúng màu máy như nào thì hộp đúng màu như thế hay nhiều trường hợp anh em mua ví dụ như là cái này nó màu đỏ như này nó bóc bên trong màu trắng mà anh em không biết thì nó đang bị lừa đó và hộp nhái hộp fake em đây ví dụ ở đây là mình là cái này hộp này là hộp fake này mình sẽ bóc cái cái trưng bày này cho anh em xem đây ví dụ nhé là hộp fake này đó, thì chất liệu chắc chắn nó sẽ không bằng hộp xịn được đây nói đơn giản thôi nhá cái màu sắc này và cái độ chắc chắn không bao giờ vào hộp xịn được đấy đây là hộp fake này đây là hộp xịn này hộp này chỉ để trưng bày ở shop thôi mình chỉ để trưng bày thôi chứ còn hoặc là sau này anh em mua máy cũ nhiều khi anh em tặng quà mình sẽ tặng lại cho cái hộp này em đựng đó, đó thì là những cái hộp ví dụ như màu cái màu của máy và cái màu của táo giống nhau nhé cái màu của chữ vậy này đây này đỏ này đỏ đỏ này đó thì cái màu đấy anh cũng nhận biết là màu xanh chẳng hạn này táo chữ xanh này hay màu xanh này này đó đó màu bạc thì nó sẽ là màu trắng nó sẽ là màu bạc này đây đó, hơi ngả vàng tí mình bóc con này ra cho anh xem đấy thì cái hộp fake nó không bao giờ xịn bằng đấy còn bên sau nhá hộp fake tất nhiên không có thông tin gì người ta sẽ in những thông tin này người ta dán vào được người ta sẽ in những thông tin này người ta dán vào được nhưng cần những cái hộp fake nó rất là ọp nhỉ đó không chắc chắn như hộp xịn là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai ấy, là chúng ta sẽ nhận biết về thị trường nhận biết thị trường như nào ví dụ nhé đây là những chiếc máy mình nhập nhật bản tất chắc chắn một điều là có sẽ có chữ nhật ở đây đúng không nếu máy nhập từ mỹ sẽ là mỹ còn việt nam đó sẽ là việt nam nhá Việt Nam sẽ có tiếng Việt và tiếng Anh rất đầy đủ và chi tiết đây ví dụ như bao gồm sản phẩm iPhone 11 và cáp USB C Lightning bộ tích hợp nguồn và tai nghe được bán riêng có nghĩa là nó ghi rõ là không có củ sạc và tai nghe sẽ được bán riêng hỗ trợ công nghệ như là UMTS hay là TE này đấy ví dụ như con này nó sẽ có 5G này hỗ trợ toàn tiếng Nhật dịch ra y xí tiếng Việt vậy thôi GPS này UMTS LTE 5G này iPhone 13 này iPhone 13 đây đó và 5G nhá đó bằng tần 6 tương tự như vậy thôi đó. Nhật nó phải là Nhật đó, chữ Nhật tiếng Anh bên dưới chỉ là phụ họa thêm thôi chữ Việt Nam nó phải là Việt Nam như này đó khi mà chúng ta mua hàng uh, chính hãng của Việt Nam thì nó phải là chữ Việt Nam hàng của Nhật nó phải là chữ Nhật hàng của Mỹ nó phải là tiếng Anh hàng của Hàn Quốc nó phải là chữ Hàn Quốc hàng của Hồng Kông nó phải chữ Trung Quốc cái khi mà chúng ta mua chúng ta phải nhận biết như thế chứ nếu mà người ta quảng cáo là đây là hàng Việt Nam nhưng hộp lại Nhật hay hộp tiếng Anh là không phải đó, ờ, khi anh em nhận biết như thế nhá hôm nay mình không nói tập trung vào hàng Việt Nam mà mình chỉ nói về cái hàng này để anh em nhận biết khi mua chúng ta không phải mua đắt thế thôi nhá mình sẽ bỏ cái này mà bên đó, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem cách nhận biết về hộp như vậy này đó và khi mà chúng ta nhìn kỹ số ở dưới này sẽ có email bên trong sẽ phải trùng cái máy chúng ta có thể nên check email luôn trước khi chúng ta bóc ra để chúng ta xem biết là nó có bị kích hoạt hay không thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái check email nhá đó cái check uh, để xem bị kích hoạt hay không tất nhiên là khi chúng ta đi mua chúng ta sẽ có một cái smartphone khác và được kết nối wifi đúng không đó, ví dụ ở đây mình có con nốt 20 ultra này hiện tại nó 20 ultra mình về rất là nhiều rồi bán nhiều rồi mà chưa thời gian làm clip cho anh em được cách mua ai cũng nó 20 ultra cũng rất là dễ thôi đó, nhưng mình sẽ hứa anh em là khi nào mình có đủ máy các màu thì mình sẽ làm còn bây giờ chưa có nha thì cách check bảo hành rất dễ thôi chúng ta sẽ check được thời gian kích hoạt hay không đó ví dụ ở đây mình sẽ có một chiếc máy mà chưa kích hoạt và một chiếc máy kích hoạt rồi nhá thì bây giờ là chúng ta kết nối wifi này và sau chúng ta cái này thì mình hướng dẫn nhiều rồi nhưng mình vẫn làm lại nhá chúng ta sẽ vào wifi vào trong app là chúng ta ghi là check iphone và nguyên trang chủ của apple ấy check iPhone nhá đây vào đây này đó chúng ta vào ngay theo chủ này đây bao giờ mặc định sẽ là tiếng Pháp nên chúng ta chuyển sang tiếng Việt đi cho nó dễ đọc nhá. đó, chúng ta sẽ nhập số series vào số series ở đây này đó iPhone 13 đây iPhone 12 mà mình đang giới thiệu đây đó số series nhá đây mình sẽ check trong 13 trước này là hàng chưa kích hoạt nó sẽ như nào và hàng kích hoạt rồi sẽ như nào nhá K 6K C6X

q 3 c 6VAG Đây này Ví dụ nhá Ví dụ như sản phẩm này Chưa kích hoạt thì nó sẽ ghi, ghi là Vui lòng kích hoạt thiết bị của bạn Đây là hoàn toàn máy mới chưa kích hoạt hệ thống luôn Mới 100% chuẩn như thế nhá Còn những chiếc máy của mình ấy Nếu anh đi mua nhá Mà người ta bán 17 triệu 18 triệu Mà anh em kích hoạt dấu như của mình này Đây là mình sẽ kích hoạt anh em xem Bởi vì những chiếc máy này mình qua cửa khẩu là mình phải khai báo mình đóng thuế đàng hoàng mình đi đàng hoàng luôn mình khai báo thì chắc chắn là mình phải kích hoạt rồi cho mình không thể mà đi chui lủi bán lậu về thì mình không phải kích hoạt thì đây mình đi đàng hoàng mình phải kích hoạt nhá đó mình phải nhấn mạnh anh em là như vậy bây giờ mình sẽ kiểm tra con này cho anh em xem nhá đây mình sẽ kiểm tra một con, uh, con khác đi xem cái ngày con này là mình nhớ là cuối tháng 2 còn con này mình sẽ xem xem là ngày nào đây bởi vì, vì mình về mấy đợt mỗi đợt mình cầm một hai con về thôi đây này đó thế nhiều chưa có tích xanh chưa đó thì đây có một ngày mua hợp lệ bởi vì mình mua chuẩn mà hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ điện thoại đến ngày mùng 3 tháng 6 của năm 2022 có nghĩa là hỗ trợ online ấy qua điện thoại ấy. đó đây này tìm hiểu thêm liên hệ hỗ trợ để biết được thời gian kích hoạt thì thường thường những cái này là dịch vụ sẽ giới hạn tùy chọn quốc gia hiện tại mình đang không check được con này nhưng mà mình sẽ cắm máy tính mình kiểm tra được thời gian bảo hành nhưng mà anh em biết là mùng 3 tháng 6 nghĩa là trong vòng 3 tháng thì con máy này nó kích hoạt vào ngày của mùng 2 tháng 3 còn năm 2023 đó ừ, mình sẽ kiểm tra thêm một con nữa nhá những con nào mà đã có nhiều tích xanh như này ấy, thì chắc chắn một điều là nó giống như con của mình thôi thế là khi anh em đi mua máy ấy, mà như thế này thì anh em chỉ mua bằng giá này cũ nhé như bên mình bán này nhá chỉ tầm 14 triệu thôi đó bây giờ là giữa tháng 3 còn nếu mà sau này nó còn rẻ hơn đó mình nói thật là như vậy lâu lâu thì sau này iPhone 14 nó ra thì chắc chắn là chỉ tầm 10 triệu thôi đó bây giờ thì nó tầm 14 nhưng mà sau này thì có thể nó sẽ rẻ hơn thế nên anh em mua những chiếc máy mà giống của mình đang hướng dẫn này mà anh em mua đến 17 triệu hoặc 18 triệu thậm chí là 16 triệu thì vẫn là đắt đó mình phải khẳng định với anh em như vậy nhá đây xem nào đó, thử xem lại tiếp con này nào có sai số nào đây DX 3H 90 X 50 F01 à, DC gọi nhầm DX này đây tám bốn ct đây này đó, ví dụ cho con này hạn nó hiện đầy đủ thông tin nhé bởi vì là nó sẽ không có giới hạn quốc gia con này là mình sẽ bảo hành được đến tháng à, mùng 6 tháng 3 à bây giờ là mùng 6 tháng 3 mùng 6 tháng 3 của năm 2023 có nghĩa là con này mình kích hoạt vào ngày mùng 5 tháng 3 của năm 2023 có nghĩa là chỉ tầm khoảng à, hôm nay nó là 20 thì chỉ tầm khoảng chục ngày hơn chục ngày thôi đó thì nó là như vậy đó ờ, chính vì vậy mà siêu đã bị bóc rồi mình không đóng lại nhé bây giờ mình bóc siêu cho anh em xem đây là màu trắng nhá mình sẽ bóc màu trắng ra này đây cái cái này nhá cái này là cái mà, mà mình dán để bảo vệ cho máy khi mình để lên tủ không bị bẩn để cho nó đẹp mình bán nhưng ờ, mà từng con máy đi mình rất là nâng niu rất là cẩn thận đó khi anh em mua máy thì mình hoàn toàn yên tâm đúng không đó, mình bọc cẩn thận lắm để cho cái hộp nó sạch mà đây như ví dụ như con này nó hộp màu trắng nó rất dễ bị bẩn luôn đây mình mới để ra ngoài một tí này em nhìn thấy nó đã bẩn bẩn đây này đó nhưng mình phải giữ đẹp như thế này đó, tí mình sẽ phải đóng vệ sinh và mình sẽ đóng lại bọc lại nhá bây giờ mình sẽ bóc cho anh em xem đây là màu đen nhá đây này bóc ra thì nó chẳng khác gì một chiếc máy uh, máy nguyên siêu anh em mua cả đây. đó em nhìn không màu đen này đây nha phụ kiện quần nguyên zin nhá đây mặt trước mình phải bóc ra mình kích hoạt kích hoạt rồi đúng không đó nhưng mình lại để lại như cũ thôi đó, màu đen như này này đó khi anh em mua máy phải mua chuẩn như vậy xem kỹ sẽ có bị xước không đó bị xước thì chắc chắn là sẽ rẻ tiếp đi được đúng không bị xước không đó anh nhìn nhá bây giờ mình sẽ bóc màu trắng nha đây bóc cái màu trắng này tí mình sẽ kích hoạt và mình sẽ biểu diễn khả năng tắt âm dụ ảnh của nó cho anh em xem đây, màu trắng nhá đó màu trắng nó sẽ hơi ngả hồng này anh nhìn nhé, rất là đẹp màu này dành dành dành cho các em phụ nữ chị em phụ nữ tuyệt vời luôn nó không phải là trắng hẳn mà hơi trắng ngà vàng hơi ngà ngà sang màu vàng gold một chút xíu rất là đẹp luôn đúng không đó bây giờ mình sẽ kích hoạt màu đen thử nhá đây này. Đó. cái này mình đã giá lại được như cũ thôi những cái máy này cũng không khác gì máy cũ mình bán rẻ mà thế nên là mình cứ kích hoạt thử một con cho anh em xem đó anh nhìn rất đẹp nha đó. anh ờ, cả cả mình sẽ cắm máy tính nữa mình sẽ cắm máy tính để cho anh em xem cái số lần sạc của nó bao giờ cũng sẽ là không lần sạc chắc chắn một điều như thế luôn đó. đây này cái chân sạc nó còn mới nguyên này đó, cái chân sạc nó còn mới nguyên không có vết luôn thế nhưng con này này bởi vì đã cắm là nào đâu đó chân sạc là còn mới nguyên này còn đẹp màu trắng thì dễ lắm đó. màu trắng thì dễ vô cùng luôn đó em nhìn nhá đó. chân sạc còn mới nguyên luôn đây trong cái này nhá trong cái này bao giờ nó cũng sẽ có một cái sticker này đó hàng phách lại nhưng hộp kia nó không có này đâu hộp kia nó chỉ có mấy cái tờ giấy này thôi chứ không sticker đâu đây này. hàng mấy hộp phách này là mình mua mình để như thế là nó không có sticker luôn đây mà mở nó khó lắm Đấy. Đấy. cũng có que dọc sim đàng hoàng cũng có cái giấy tờ đàng hoàng nhưng mà tất nhiên là không sticker rồi Đấy. đây là hộp chỉ để trưng bày thôi keo sim nó lỏng đấy keo sim hàng xịn nó như này thôi keo sim hàng xịn nó, nó khác hẳn luôn đây này. đó keo sim này trông nhầm nhỏ hơn xịn này. đó khi mua máy chúng ta cái này cũng là cách nhận để chúng ta nhận biết được đấy đây nhá cái túi đựng nhá cái túi đựng của cái hàng xịn là anh em nhìn nhá các bạn nhìn nhá đấy nó phẳng như này mà còn hàng lỏng nhìn này luôn Lucum luôn cung đó cái chữ in nó vậy nét mảnh đẹp hàng xịn nó phải như thế đằng sau nhé nét mảnh này đẹp rất đẹp luôn và giấy tờ sử dụng bên trong này hàng nhật nhé hàng nhật này đúng chữ nhật chưa hàng nhật tất nhiên là người nhật phải hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nhật thôi, đó. thậm chí còn cửa tiếng anh cũng không có luôn nó chỉ có tiếng ngữ tiếng nhật thôi đây còn hàng hàng ngoài thì bao giờ nó sẽ là in tiếng anh hàng phách bao giờ nó sẽ in tiếng anh hộp phách ấy, bao giờ nó sẽ in tiếng anh còn việt nam nó có cả tiếng việt nhé Việt Nam nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn chắc chắn đấy mình không dám bắt con à, con con hàng à, chính hãng Việt Nam ra cho anh xem được bởi vì nó là mới xịn mà mình sẽ không đóng lại thế nên mình không muốn bắt mình bắt thật như thế nhá đây, mình bỏ đúng à, cái ấy vào đó đó, hàng chuẩn nhá đây bây giờ mình sẽ kích hoạt thử con này cho anh em xem này và mình sẽ cho anh xem xem là cái khả năng tác động chuẩn như nào bởi vì con này thực tế là kích hoạt rồi thế nên mình không ngại vấn đề này đây phải nói thật anh em như thế nhá thực tế là kích hoạt rồi kết nối wifi này địa chỉ bên mình là 170 lạch chay cũng là mật khẩu wifi luôn Đó. Đó. iPhone 12 thì nói gì nói nó vẫn là cái đẹp mình thích cái thiết kế vuông này mình đang lùng mua một con iPhone 12 mini là hơi hiếm bởi vì mình không thích to lắm dùng máy to nhiều quá chán màn hình của iPhone 12 đẹp hơn iPhone 11 đấy nhá rồi ok sao cái máy nào đây này ok chưa hàng di nhá hàng nhật nhá chuẩn nhá đó hàng nhật này đây này ở bên dưới này nó ghi hết đầy đủ này em nhìn cái hàng nhật nhá modem sẽ là a 2402 này đó số cm trùng này số email ở dưới này trùng này đó, dùng được hai sim luôn nhé dùng một ec và một sim thường giống như hàng Việt Nam luôn không có gì khác biệt cả đó đấy là lý do vì sao anh em nên mua những chiếc máy này rẻ hơn được mấy triệu mà chẳng khác gì hàng Việt Nam cả đều không lăn sạc mà đó, cái thời gian kích hoạt thì không quan trọng bởi vì bên mình để bảo hành 12 tháng đó chúng mua điểm A đấy cái A thì máy cũ hay máy mới đều mình hướng dẫn rồi trong cái khai sim mà ra nhìn phía bên dưới nó cũng sẽ có modem ở dưới đó ok nhé đó thì bây giờ mình cho anh em xem là vì sao hàng Nhật ngày xưa nó lại được kén dùng như vậy bởi vì như này bọn Nhật nó biến thái bây giờ bên thái là cấm chụp ảnh trộm ờ thực ra mình toàn dùng thiết bị của nhật này ở đây mình đang có một dàn loa của pioneer nhật nhé đó. đây bật live photo thì nó không bị kêu đúng không đó anh em gì nhá nghe chưa đây nhá tắt đầu chụp ảnh này vẫn kêu bình thường đó đấy là cái hạn chế của máy nhật nhá nhưng bây giờ thì không sợ nhá đây xem us xem nào xem nào xem us bao nhiêu nhá đây là cái 15 nhá bây giờ mình sẽ lắp sim việt nam vào nó sẽ tắt đồng chụp ảnh ok nhá Đấy nhá, mình sẽ chọc sim và lắp sim Việt Nam rồi anh em xem khả năng tác động chụp ảnh khi đến 15 của những máy Nhật và máy Hàn nhá. Đây này, cái số modem thì nó sẽ in ở trên này này. Khó nhìn lắm, nhưng mà nếu anh em nhìn kỹ nó sẽ in modem ở đây. Đấy. Anh em nhìn trắng trắng không? Đây nó có trắng trắng này này. Đó. Là cái in modem ấy, cái mà đằng sau ghi ghi ở sau cái hộp này. Đó, bây giờ anh em có thể thấy nhá. Kêu nhá. Đây cả cả tắt được nó kêu nhá. Đó, nhiều khi lắp sim của Việt Nam mà nhá đây là sim của Việt Nam này đó cái điều thú vị của những chiếc máy của Nhật và Hàn cho i 15 là như vậy thế là chúng ta hoàn toàn chúng ta không ngán vấn đề gì cả khi chúng ta dùng máy Nhật và máy Hàn đúng không đây gạt lên nhé. vẫn kêu tắt đi như máy Việt Nam chưa tắt đi nhá đó hết kêu đó điều kỳ diệu không đúng không lắp sim Việt Nam vào tự động nó sẽ hiểu chúng ta đang ở Việt Nam và ở Việt Nam sẽ cho phép chụp ảnh không cần tiếng đó bởi vì Việt Nam không biến thái đúng không Việt Nam chỉ xem GHV thôi chứ Việt Nam không bị biến thái nên không sợ vấn đề bị chụp trộm đó. bây giờ người ta cũng thông minh lắm đó hoàn toàn tắt được gạt lên thì vẫn kêu gạt xuống thì tắt được đó thế nên chúng ta đâu ngại vấn đề máy hàn hay máy nhật đâu thì mình rất là tiếc một số ngày xưa khách hàng của mình mua những chiếc máy này và như mua những chiếc máy iPhone 12 mà Pro mà của Hàn Quốc mình nhập về rẻ lắm hồi đấy mình không kịp làm clip luôn bản pro mới cũng kiểu kiểu như thế này này mình bán đâu có 21 triệu mà khách hàng mua về sau khách hàng bị kêu khách hàng phải quay lại à, mình phải nhập lại khách hàng giá máy cũ mình tiếc ơi là tiếc luôn à, giá máy máy máy lướt ấy, tiếc ơi là tiếc luôn bởi vì hồi đấy mình không biết là lên lớp 15 nó sẽ tắt động ảnh nhưng về sau có một người bạn bỏ mình là lớp 15 nó tắt động chụp rồi mình cũng biết nhận ra cái việc này thế nên bây giờ không có giới hạn gì giữa máy Nhật máy Mỹ máy Hàn hay máy Việt Nam bởi vì đều như nhau hết rồi thế nên anh em cần thì anh em có thể phải mua nhá đó thì mình giới thiệu với anh em cái xe máy này như thế thôi mình một mục đích đầu tiên thì mình cũng phải nói thật với anh em là mình muốn quảng cáo là mình có những chiếc máy nhật mới và rẻ những máy cũ giá chỉ bằng máy cũ thôi để cho anh em có thể mua được máy rẻ cái thứ hai là mình muốn cảnh báo anh em nếu anh em đi mua máy iPhone 12 mới anh em có sẵn sàng anh em có tiền để anh em mua máy chính hãng thì anh em cũng biết cách để anh em chọn làm sao để chúng ta mua không bị lừa không bị người ta bán những chiếc máy như thế này và mới mới mức giá là 17 18 triệu đúng không và cái thứ ba nữa để cho anh em nhận biết được là máy Nhật chuẩn là như thế nào và máy Nhật nó không hoàn toàn không khác với máy Việt Nam như thế nào và những chiếc máy này nó quá là rẻ nó quá là hở luôn giá 14 triệu như máy cũ nhưng nó làm máy mới chuẩn 100 trăm như nào như thế đó là hy vọng anh em xem clip và là hiểu cho mình nhá đó thì ngày nay mình chỉ làm đơn giản như vậy thôi anh em xem clip này và anh em muốn mua hàng ấy thì anh em có thể là vào cái đường link để mô tả nhá thì giá hiện tại mình vừa bán anh em là 14250 đây là giữa tháng 3 của năm 2022 sau này thì nó sẽ rẻ hơn thế nên anh em có vào đường link phía dưới phần mô tả để anh em cập nhật giá chi tiết nhất đó máy này thì bên mình bảo hành là 12 tháng đầy đủ giống như ở hãng thôi đó một đổi một trong vòng 30 ờ, ngày đầu lỗi thì mình bóc cho anh em còn mới luôn gửi anh em còn mới luôn anh em ở xa thì là 45 ngày nhá đấy để mua cái sản phẩm này thì mình nói lại anh em vào website mình vượt mô tả rồi mà mà trong vn hoặc là cái dưới đường link mình để mô tả ấy. và hoặc là anh em gọi điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0225 652 6789 hoặc là anh em có thể inbox vào facebook của mình là mời điện thoại siêu rẻ hoặc là anh em có thể là uh, inbox vào uh, cái comment ở dưới video này đó thì số điện thoại thì mình sẽ liên hệ lại và báo giá và cũng hướng dẫn anh em cách đặt hàng online nhận hàng anh em phải thanh toán bên mình có ship COD bình thường ship toàn quốc luôn đó đó thì ờ, ngày nay mình giới thiệu vậy thôi cảm ơn anh em xem clip nha chào và hẹn gặp lại anh em